ủng hộ tinh thần cho mình các bạn nhé đó một nút like và một nút đăng ký kênh của các bạn thì nó là cái à, niềm động lực rất là lớn đối với mình để hàng ngày mình có thể là à, cố gắng là để ngồi soi xét cầu kèo cố gắng tìm được ra những cái cầu kèo đẹp để có thể đưa tất cả chúng ta cùng về bờ một cách an toàn nhất đó cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé còn bây giờ thì mình sẽ đi ờ, à, điểm lại kết quả cho các bạn ngay bây giờ nhé cái giải đặc biệt thì hôm nay ra 03 nhất to thì ra 04 với lô tô thì ngày hôm nay cũng à, không đồng đều đầu một đầu 8 và đít 7 đít 9 đít 5 đều bị câm rồi cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 04 này có 33 34 và 60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 thì à, ngày hôm nay uh, chúng ta đã ăn đề chạm 3 và có 03 ở trong dàn đề rút gọn rồi các bạn nhé đó rất là ok thì hy vọng là hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo sẽ ok hơn hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ ăn thông được cái đề chạm này ăn thông được cái đề và chúng ta sẽ tiếp nối được cái cầu mình sẽ lối lại được cái cầu bạch thủ lô vip cho các bạn để các bạn có thể là về bờ bến một cách rực rỡ hơn ngày hôm nay các bạn nhé thì ngày hôm nay ở trên kênh thì chúng ta ăn đề không ba và các thành viên ở nhóm tứ đương của mình thì ngày hôm nay lại về bờ rực rỡ các bạn ạ đây à, ngày hôm nay mà bạn nào mà đã à, tin tưởng này và đã nhanh tay tham gia vào cái nhóm zalo chốt số và tứ đương của mình thì ngày hôm nay lại tiếp tục về bờ à, với hai nháy độc thủ lô vip 33 các bạn nhé đó rất là vui và rất là tươi mừng rực rỡ đập thủ lô 33 thì ngày hôm nay là 33 nó cũng đã nổ ra hai nháy rồi đó đã đưa các thành viên ở nhóm tuyến nương của mình về bờ bến rất là an toàn đó và các bạn mà ai đang bị loạn cầu bí số hoặc đang bị xa bờ thì các bạn cũng có thể là kết bạn với mình với số Zalo 0963236194 đây sẽ là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tự nương của mình đó thì các buổi chiều dù cho có bận đến đâu thì bận mình vẫn đã dạ sẽ dành thời gian ra để để soi cầu chốt số và sẽ tìm được cố gắng là gửi cho các bạn những cái con số mà được mình sàng lọc kỹ càng và đặc biệt đó là những cái con số kín thì cái khả năng mà uh, giam số nó hầu như là không có luôn nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video rất là nhiều các bạn nhé đó còn bây giờ mình sẽ đi soi cầu ngày mai cho các bạn để các bạn tham khảo ở trên video cũng như mọi ngày thì mình cũng đánh trước cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả ra đây để cho các bạn tiện theo dõi thì ngày mai ngày 20 tháng 3 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 4 và chạm 3 đọc thủ đề 343 và bạch vip là 6886 đó cái đặt dàn để rút gọn thì sẽ có 44 này 040 141 242 484 33 030 131 232 và 353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 tạm biệt các bạn